Thật thông minh em quay không đi mãi Anh đứng trên đặng trong mưa Dù rằng bên phu em tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say bao hạt mưa bên duyên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng tình người tan phai như cô biết là đồng chí tặng quà tình cảm em hôm qua mà nó con trao cùng nhau với đắp sẽ còn lại